Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 6 tháng 6 năm 2021, tức ngày 26 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày Ất Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Ất Dậu hôm nay là Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu. Con giáp xung tháng Quý Tỵ là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. 1. Tử vi tuổi Tý, Ngày dậu Tý tương phá, người tuổi Tý nên cẩn trọng vì hôm nay bạn có điểm báo dễ gặp họa bất ngờ, trong công việc, bạn nhớ cẩn thận nếu không sẽ có kẻ ném đá giấu tay, dễ gây ra hiểu nhầm, xích mích nội bộ. Thiên ấn xuất hiện, tuổi Tý dù gặp khó khăn nhưng hoàn toàn có thể tự mình giải quyết mà không cần nhờ cậy đến ai, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ theo hướng khác, đừng đi theo lối mòn mãi nữa. Ngũ hành tương sinh báo tin vui về đường tình duyên của con giáp này. Người độc thân sớm tìm được một nửa phù hợp, các cặp đôi dần tính tới chuyện thành người thân một nhà khi tình cảm ngày càng giạt rào và cả hai luôn lo lắng và chăm sóc cho nhau. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, hợi. hai Tử vi tuổi sửu. Tam hợp xuất hiện nâng đỡ rất nhiều cho đường tài lộc của người tuổi sửu. Vận khí lên cao, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Thiên tài độ mệnh, việc hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải xem xét lại kế hoạch chi tiêu của mình để không khiến tiền bạc thất thoát dễ dàng. Thổ sinh kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng tốt đẹp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến gia đình. Bạn biết rằng tình cảm gia đình vô cùng thiêng liêng và là tài sản quý giá nhất mà không gì có thể đánh đổi. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân. 3. Tử vi tuổi dần, Người tuổi dần bị họa kiếp tài ngang trở nên tình hình tài chính gặp nhiều trở ngại, Điểm báo tử vi cho thấy có thể bạn sẽ mắc phải sai lầm và đánh mất tài lộc trong tay vì thiếu kiến thức mà mù quáng đâm theo lợi nhuận. Lợi nhuận cao đi đôi với tính mạo hiểm cao, nếu bất chấp tất cả, khả năng bạn mất tất cả cũng là rất lớn. Bản mệnh cũng nên có một khoản tiết kiệm để phòng những khi thất thế, xa cơ lỡ vận còn có để chi dùng. Kim khắc mộc, tình cảm của con giáp này và nữ kia khó mà được yên bình trong ngày hôm nay. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó, Bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. 4. Tử vi tuổi Mão. Hôm nay Mão Dậu Tương xung nhắc nhở người tuổi Mão cần tập trung giải quyết các nhiệm vụ và cả rắc rối trong công việc. Thời điểm này, công việc có thể gặp nhiều trở ngại, ai cũng đang bận sứt đầu mẻ chán, nhưng nếu bạn còn giữ thái độ nhởn nhơ và dừng dưng thì rất có thể sẽ bị cấp trên phê bình thậm chí trách phạt. Tỷ kiến cho thấy sự quyết đoán hôm nay của con giáp này sẽ đem đến khoản tiền lớn trong các kế hoạch đầu tư của mình. Những chú mèo có những ý tưởng mới lạ và độc đáo, không phải ai cũng có thể chấp nhận, nhưng mạo hiểm có khi lại dẫn đến thành công. Trong ngày ngũ hành mộc kim xung khắc, bản mệnh có thể sẽ gặp phải những chuyện buồn trong đường tình cảm. Đôi lứa có nhiều hiểu lầm, nảy sinh mâu thuẫn và tranh cãi. Dù yêu thương nhau nhưng cái tôi quá lớn khiến không ai là người chịu xuống nước và làm lành với nhau Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, thân. năm Tử vi tuổi thìn. Người tuổi thìn được lục hợp che trở nên công việc thuận lợi, hợp tác làm ăn khá. Lúc này bạn có thể bàn bạc những kế hoạch cho tương lai, nhất là những kế hoạch lâu dài. Chính tài ở bên, thu nhập chính của con giáp này khá ổn định và không cần phải quá lo lắng về việc kiếm tiền, Thay vào đó, hãy tập trung làm việc của mình cho thật tốt, bạn sẽ sớm đạt được kết quả xứng đáng với công sức của bản thân. Ngũ hành tương sinh mang tin vui đến cho chuyện tình cảm của người độc thân, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ được đối tượng vừa ý. Người có đôi thì sẽ có thể yên tâm rằng nửa kia vẫn luôn sẵn sàng bên cạnh, cùng mình vượt qua những khó khăn phía trước. Hôm nay quả là một ngày may mắn với bạn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tị. 6.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 Ngũ hành xung khắc, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn vì đôi bên thiếu sự tương tác với nhau. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ mọi nỗi niềm với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng có nói ra người ấy cũng không giúp được gì. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dần. 7. Tử vi tuổi ngọ. Người tuổi ngọ được thực thần che trở nên không cần lo lắng chuyện tiền bạc trong hôm nay.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 quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Tám Tử vi tuổi Mùi. Thiên tài ghé thăm mang lại vượng vận tài lộc cho người tuổi Mùi. Thậm chí có người còn được nhận thưởng, có khoản tiền lớn bất ngờ. Thế nhưng đừng vội mừng vì đó là những khoản tiền không bền lâu, bạn cần có kế hoạch cụ thể để nguồn tài lộc sinh sôi hơn nữa. Nhân cơ hội phát tài nhanh, đang may mắn, con giáp này không nên ngồi không hưởng thụ mà cần chăm chỉ làm ăn hơn để có của ăn của để nhất định là không nên bà hòa nếu không sẽ có kẻ xấu ghen tị mà tìm cách lừa gạt, chiếm đoạt của bạn. Thủ sinh kim, tình duyên thắm sắc, đào hoa nở rộ tạo cơ hội cho người độc thân dễ dàng tìm thấy tình yêu của đời mình. Bản mệnh đừng vội hoài nghi mà bỏ lỡ mất duyên đẹp, bởi khi tình yêu chân thành tới thì chẳng có gì là không có thể. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Dần. 9. Tử vi tuổi thân Chính quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi thân báo hiệu một ngày làm việc hiệu quả của bản mệnh. Bạn luôn cống hiến hết mình, không quản ngại khó khăn để giành lấy thành công, đạt được mục tiêu mình mong muốn. Nếu tiếp tục giữ được phong độ hiện tại, những chú khỉ chắc chắn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, con đường thăng tiến của bạn nhờ vậy cũng rộng mở. Đến lúc đó thì còn lao gì thu nhập không được như mức mong đợi nữa. Kim khí vượng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con giáp này, nhất là những người có tiền sử các bệnh về hô hấp. Thời tiết nắng mưa bất chợt, nếu không nghỉ ngơi và sinh hoạt điều độ, bạn có thể sinh ốm đau bệnh tật bất cứ lúc nào. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 10. Tử vi tuổi dậu. Dậu dậu tự hình ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của người tuổi dậu trong ngày hôm nay. Bạn dễ sinh cảm giác buồn phiền vì không hài lòng với những việc mình làm cũng như việc xung quanh mình. Hãy chắc rằng bạn đang không đổ lỗi cho hoàn cảnh và tự nhìn nhận ra vấn đề của mình cũng như xử lý mọi việc. Thiên quan giáng họa khiến con giáp này dễ bị tiểu nhân gây khó dễ trong công việc, khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian quy định. Điều này sẽ mang tới kha kha rắc rối đó. Hôm nay bản mệnh có thể phải trải qua nhiều thử thách trong công việc, Hãy vững tin vào chính bản thân mình và nỗ lực để có thể chứng minh năng lực của bản thân trong bất cứ tình huống nào. Yên tâm là bạn có thể sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ phía đồng nghiệp của mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Sửu. 11. Tử vi tuổi Tuất. Do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Tuất cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi trốn công sở trong ngày hôm nay. Những lời đồn đoán, đặt điều sai trái về bản thân mình có thể khiến bạn khó chịu, thậm chí tổn thương. Chính tài nâng đỡ con giáp này trên con đường tìm kiếm tài lộc của mình. Người làm công ăn lương được hưởng những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra, tiền bạc khá dồi dào. Bản mệnh là người có tính toán và đầu óc kinh doanh nên tiết kiệm và đầu tư hợp lý với số tiền mình có. Ngũ hành thổ sinh kim báo hiệu chuyện tình cảm của con giáp này vô cùng êm đềm, Cả bạn và người ấy dù đều bận rộn công việc riêng nhưng không quên dành thời gian quan tâm và vun vén tình cảm của mình. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, 12. Tử vi tuổi hợi, Nhờ có chính ấn, người tuổi hợi nếu giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ thì hứa hẹn bạn sẽ có một tương lai tươi sáng. Bạn là người có tài, vì thế, hãy biết phát huy điểm mạnh và đưa ra những mục tiêu tham vọng những vẫn phù hợp với khả năng của mình ngay từ bây giờ. Vì luôn nỗ lực không ngừng trong công việc nên nhiều khả năng bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng ngay trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn hoặc nhận được lời khích lệ của cấp trên. Ngũ hành tương sinh mang đến cho người tuổi hợi vận đào hoa khá vượng. Đôi lứa bên nhau tình cảm thắm thiết không rời, tình cảm có phần thăng cấp, chuyện vui sắp tới. Người độc thân nên mở rộng lòng mình, đón nhận tình cảm mà người khác dành cho mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ